Rinnai bếp có model là KGM62PT đây là cái nội thất của bếp đây bếp này à, nội thất này còn rất là đẹp đây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được cái ngoại thất và test những cái tính năng của bếp thì bếp này có mặt men chống xước nhưng mà trên nắp này thì nó cũng đã, nó đã bị một cái đường à, cấn này do trong cái quá trình vận chuyển về á thì nó đã bị cấn có à, một cái dấu cấn của đó thôi đây là ngoại thất của bếp bếp này đã có các chốt đây là ngoại thất của bếp đây những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng đã che kín lại rồi để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện đây là bếp nướng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 gió mà làm nguội được đáy nồi đi nhiệt độ mà nó chỉ dao động ở 200 250 thôi thì bếp nó sẽ không khóa cho dù các bạn thử cả buổi nó cũng sẽ không khóa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 bếp thì nó đã có cái nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại còn ở bếp nướng này á thì nó cũng có tính năng là hẹn giờ nướng và nướng của nó là hai tầng lửa đây thì ở bếp nướng á, nó có cái bề mặt lửa cháy rộng nên nhà sản xuất họ chỉ cho phép ta chỉnh lửa từ mức 10 về 8 thôi chứ không thể nào mà như bếp nấu này được từ 10 mà về 2 được để nó duy trì được cái ngọn lửa nếu mà họ cho phép ta chỉnh về cái mức nhỏ nhất như trên bếp nấu á, thì nó sẽ không có đủ ga ra để duy trì được cái ngọn lửa nên khi điều chỉnh cái ngọn lửa lớn hay nhỏ như vậy nè thì các bạn à, rất là khó phát hiện được cái sự mà thay đổi thời gian nướng vào mặc định của nó là 9 phút ta có thể tăng tối đa lên được 15 phút bây giờ tôi sẽ giảm xuống còn một phút để thử bếp nướng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 bếp nướng cũng đã khóa ga sau thời gian hẹn giờ một phút công tắc đang vị trí là mở nè bếp bên phải tôi cũng đã khóa ga đây, công tắc đang vị trí mở đây thì để khắc phục cái vấn đề về pin như ở bếp tôi sẽ thử những chức năng tiếp theo cho những bếp đây thì ở bếp bên à, trái của tôi thì nó cũng sẽ có thêm những cái chức năng là cái hình tô cơm nè là cái chế độ nấu cơm ở dưới là nấu cơm trên cùng là nấu cháo tiếp theo có cái hình ấm nước đây á, là cái chế độ à, nấu nước nhưng mà khi mà các bạn đã chọn vào cái chế độ nấu cơm này hoặc là cháo này rồi á, muốn chọn qua nấu nước thì không được phải tắt bếp rồi mình mở lại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 Tùy vào loại thực phẩm chiên, ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 160 độ cho tới 200 độ. Tiếp theo là cái chế độ rang. Đây là cái nút 3 giây nè. Các bạn sẽ đè giữ phím này 3 giây để nó sáng đèn lên. Khi sáng đèn nó sẽ phát ra một cái tiếng bíp. Thì thay vì ở cái điều kiện hoạt động bình thường, cái que cảm biến này nó chỉ chịu cái nhiệt độ là 250 thì bếp nó sẽ khóa ga. Khi ta chọn vào cái chế độ rang á thì nó sẽ tăng cái que cảm biến nó lên từ 250 lên 300 độ giúp cho ta kéo dài thêm được cái thời gian rang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 306 149 để được nhân viên chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm thì khi các bạn gắn á, thì đối với những bếp mà nó có cái nút 3 giây này á, thì shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây này thì các bạn sử dụng cũng như nút 3 giây để giữ để nó sáng đèn lên khi không sử dụng nữa thì nhấn thêm một lần nữa để tắt cái đèn này đi thì bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường còn khi mà bếp không có cái nút 3 giây á, thì shop sẽ khoan một cái lỗ bắt cái công tắc ở phía trước mà học pin này của mặt trước phía bên học pin này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 thì cái nắp che đầu chia lửa nó bằng inox á, thì ta có thể sử dụng được thoải mái không sợ bị mục xét như một số bếp mà nó sử dụng bằng cái nắp sắt nó khi mà sử dụng một thời gian thì nó sẽ một chân nó rớt ra còn tác dụng của cái nắp đó, đó là để ngọn lửa tỏa ra không chụm lại đốt nóng trực tiếp vào cái que cảm biến này làm bếp hoạt động không chính xác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 bạn nào mà có nhu cầu sử dụng gói bảo hành vip đó thì có thể liên hệ đến shop để được nhân viên chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ngồi chứ ngồi nãy giờ mới được có cây vậy đó hả mình khỏi mắt rồi gì gì ừ. đây bếp đã khóa ga sau cái chế độ là nấu nước sôi thời gian trên độ cắm hiện giờ của tôi vẫn còn 2 phút nè